Chào mọi người, hôm nay Lộc chia sẻ cho mọi người một chiếc xe Polo Hatchback 2019 màu nâu được giảm giá rất là đặc biệt à, Lộc thấy ờ, chiếc xe Polo Hatchback 19 và Polo Hatchback 2020 giống hệt như nhau và cùng mô đồ và cùng những cái trang bị ờ, bên trong an toàn cũng như là cách thiết kế vì vậy, nếu một chiếc xe Polo Hatchback 2019 mà mọi người mua về để phục vụ cho nhu cầu gia đình, phục vụ cho nhu cầu đi lại của mình thì Lộc nghĩ là nên chọn chiếc Polo Hatchback 2019 vì hôm nay nó được giảm giá đến 80 triệu trong cái tháng 9 này và nó chỉ có hai chiếc xe được giảm giá với cái mức là 80 triệu hai chiếc xe màu nâu Đây là chiếc Polo Hatchback màu nâu 2019 giá cực kỳ tốt chỉ có hai chiếc màu nâu được giá cực kỳ tốt như thế này thôi mọi người nhé màu nâu màu nâu này rất đẹp và không có sợ bị dơ đây mình quay cho mọi người màu nâu xem chi tiết của chiếc xe Polo Highback màu nâu này nha Đấy. rồi bên ngoài chiếc Polo Highback này là xe Uh, mẫu xe của form 2020 cho nên uh, uh phía cản trước chúng ta sẽ thấy là có um, cái hình lưới tổ ong này đó ở phần uh, dưới phía dưới thì có cái lườn đen được ốp phía bên ngoài uh, giúp cho nó có tính thể thao hơn à, những chiếc xe Form 2020 là sẽ như thế nhưng chiếc xe này sản xuất 2019 nhá và có giá cực tốt trong tháng 9 này chỉ duy nhất hai xe thôi mọi người mâm xe 15 và mâm xe dạng nhiều chấu cho nên à, nhìn nó phía những cái ốp đằng sau dạng thể thao hơn à, so với à, những chiếc Polo uh, 2018 trở về trước cho nên mọi người thấy rằng nó giấu cái bô ở phía dưới cái ống xả phía dưới và thay thế vào đó là một cái tấm ốp nhựa như thế này à, đẹp và thể thao nha Đánh vào cái logo này và bật nó lên cốp phía sau à, cũng khá là rộng để chúng ta đựng đồ đó mọi người xem xe mới cống luôn nhé nước sơn của hãng xe Volkswagen thì cực kỳ là tốt nước sơn của nó xe mình có trang bị camera lùi nè mình đóng cái cốp lại thôi mình sẽ thấy là cái tiếng à, chắc chắn của xe Volkswagen Polo chiếc xe này thì uh, theo mình được biết nó có chung khung gầm với người anh em là Audi A1 nếu chúng ta để ý và chuyên về uh, đam mê về xe Audi hoặc là xe Đức thì, thì chúng ta sẽ thấy um, cách thiết kế ngoại thất của chiếc xe này hao hao giống như chiếc Audi A1 và như lúc nãy là cũng nói là nó chung khung gầm với chiếc Audi A1 và Lộc sẽ quay cho mọi người chi tiết xung quanh nó đó, chi tiết mình sẽ quay rất là chi tiết để mọi người không cần phải đắn đo hay là lên showroom xem kỹ thì xem video của Lộc cũng có thể thấy được chi tiết còn à, chia sẻ thêm về xe hoặc là lái thử xe thì cứ gọi cho Lộc để Lộc sắp xếp xe cho mọi người lái thử mình sẽ quay chi tiết bên trong cho mọi người xem cái chiếc xe Polo hatchback màu nâu sản xuất 2019 giá cực tốt này cho mọi người đó vẫn đang còn nguyên tem còn nguyên tem nếu mà ai sở hữu trong tháng 9 này sẽ được lợi một số tiền rất là lớn và số tiền đó Lộc sẽ bật mí khi khách hàng gọi cho Lộc nhé. Đồng thời à, sẽ được một phần quà đặc biệt từ à, Lộc nữa. Nếu khách hàng chọn mua xe, ghế da màu kem sáng nha mọi người. Nó ngoại thất là màu nâu và ghế da màu kem thì à, làm cho chiếc xe của mình nó sáng hơn, đẹp hơn. xe vẫn đang còn nguyên tem nè và nội thất là ghế da màu ờ, màu kem màu kem nha ghế da màu kem đang còn nguyên tem vừa về tới showroom VK e Central nha mọi người xe model 2020 thì uh, mọi người sẽ thấy là có uh, rui control ở đây rui control được thể hiện ở đây nè à, Cruise Control sẽ rất là tiện lợi nha mọi người khi mình đi trên đường à, cao tốc hoặc là mình lái xe đường dài á nhất là những cái đoạn đường mà hay bắn tốc độ về khu vực Đắk lắc chẳng hạn hay đi Đồng Nai á mà có cái tính năng Cruise Control này thì mọi người à, rất là đỡ mỏi chân Lộc thử đề máy chiếc xe này lên Và mình thử xem coi cái vô lăng của nó có nhẹ nhàng hơn so với những chiếc xe trước đây không nha mọi người Thì à, nó đang nằm ở trong à, kho xe Thì Lộc chỉ chạy một cái đoạn ra phía đằng trước để thử cái, cái vô lăng này Đó Cái vô lăng của nó Vô lăng của nó nhẹ nhàng lắm Lộc chỉ cần dùng một tay và xoa thôi cũng thấy nó nhẹ nhàng Vì vậy à, nó sẽ rất là phù hợp cho các chị em phụ nữ để sử dụng đi trong phố cũng như là để ờ, sử dụng đi hàng ngày theo như kinh nghiệm của mình nếu mua một chiếc xe để sử dụng xe 2019 hay 2020 không quan trọng vì 2019 và 2020 đều là có những option như nhau và số viên như nhau rồi ờ, khung gầm hay ờ, tất cả đều giống nhau chỉ có một điểm lợi cho những chiếc xe 2019 đó chính là một khoản tiền khá là lớn khoản tiền đó chúng ta thay vì là phải mua chiếc xe 2020 thì thay vì đó chúng ta dùng khoản tiền đó để làm cho chiếc xe của mình nó theo sở thích của mình à, mình có thể nâng cấp lên những cái option mà chiếc xe nó thêm hoàn hảo đặc biệt là cá nhân hóa chiếc xe của mình đó cũng là một cái kinh nghiệm và cái um, chia sẻ để mọi người có thể chọn lựa cho mình một cái chiếc xe mà yêu thích nhất hoàn hảo nhất những cái ờ, mình có thể lên được cho cái chiếc xe 2019 này để làm cho cái chiếc xe nó đẹp như là một cái chiếc xe màu vàng mà trước đây uh, showroom của Lộc đã nâng cấp cho khách hàng đó là như là bộ đèn led bộ đèn full led rất đẹp rất sáng Polo hatchback lên body kick R400 và bộ đèn led rồi um, đèn auto đó cái phần đèn auto này cũng uh, giúp cho mình uh, tiện nghi hơn và thêm nữa có thể là mình sẽ lên luôn bộ gương gập điện nó cũng là phần tiện ích tiện nghi cho mình khi mà mình chọn lựa nếu như 80 triệu đó chúng ta sẽ làm được rất là nhiều việc hoặc nếu để trang bị cho chiếc xe thì chúng ta có thể lên rất là nhiều option thí dụ như là camera 360 độ cho chiếc xe Polo hatchback này hoặc là bộ đèn led như trong hình mà Lộc chia sẻ đây cho mọi người nè đó bộ đèn led như thế này rất là đẹp hay là đèn auto để lên cho nó chúng ta cũng có thể lên những cái uh, option khác nữa như là màn hình uh, ờ, DVD um, cao cấp hay là mình có thể lên được cái bộ tỉ tay ở đây rồi uh, cái phần đuôi cá Ờ, cái đuôi cá ở trên đó, nó sẽ giúp cho cái chiếc xe thể thao hơn và cái um, cuộc chia sẻ hôm nay của Lộc đó chính là và ờ, chiếc xe Polo hatchback 2019 hai chiếc màu nâu được giảm 80 triệu đó là một món hời cho những khách hàng muốn mua xe để sử dụng và để phục vụ nhu cầu của mình